Bạn đang muốn có nhiều lượt đăng ký đến với kênh của bạn nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết phải làm như thế nào. Hoặc video của bạn có rất nhiều lượt xem nhưng chỉ có một lượng rất rất nhỏ những người đã xem đăng ký kênh của bạn. Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Phùng Duy Hoan Official và trong video này Hoan sẽ chia sẻ với bạn cách làm thế nào để tăng cái lượt đăng ký kênh của bạn một cách an toàn, hiệu quả, đơn giản, dễ làm. Ai cũng làm được trong vòng một phút nhé. Đầu tiên các bạn vào Google các bạn gõ cho mình cái chữ là đăng ký kênh. Đây, đăng ký gọi cho mình cái chữ là đăng ký rồi bấm enter sau đó các bạn chọn vào bức ảnh rồi ở đây bạn sẽ chọn uh, những cái mẫu mà bạn thấy thích và chúng ta nên chọn những cái mẫu là hình vuông này nhé hoặc là hình tròn và chúng ta sẽ chọn vào đây bây giờ hoan dính ví dụ hoan chọn muốn chọn hình vuông này thì mình bấm vào và chúng ta lưu cái bức ảnh này tải bức mẫu một này về này đó mình sẽ tải về và chúng ta lưu bức ảnh lại Hoan à, sẽ lưu ra cái phần à, desktop luôn nhé cho dễ này lưu ra phần desktop hoặc là lưu ra phần download ok bây giờ các bạn quay trở lại cái trình duyệt Chrome và chúng ta vào trang chủ youtube.com lúc này ở bên tay phải nó có cái biểu tượng logo kênh chúng ta bấm vào đây và chọn YouTube Studio tiếp theo đến cái mục tùy chỉnh mình kéo xuống và chọn cái chữ tùy chỉnh ở đây và quay lại cái phần xây dựng thương hiệu trong cái mục này bạn kéo xuống phần thứ ba đây gọi là hình mờ cho video này thì đây là cái phần mà Hoan đã làm và chính cái phần một một cái tiểu tiết vô cùng nhỏ bé này nhưng nó đã giúp cho Hoan là có những cái video ấy cứ 1.000 lượt xem thì có tới 700 lượt đăng ký các bạn ạ cực kỳ nhiều luôn là các bạn uh, chọn vào chỗ hình mờ theo chủ đề video này nhé rồi bạn chọn vào là có thể chọn là cuối video này Tức là khi khán giả của các bạn xem đến cái phần cuối video này thì nó mới xuất hiện. Hoặc là chúng ta chọn toàn bộ video, có nghĩa là từ đầu đến cuối video thì cái chữ đăng ký nó luôn luôn hiện ở dưới góc phải của màn hình và nó nhắc nhở khán giả rằng đăng ký kênh của bạn. Hoặc là bạn có thể chọn ấn định một cái thời gian cụ thể này. Thời gian bắt đầu ví dụ như là khán giả xem được 5 giây hay là 30 giây. Đấy, hoặc là 5 phút 30 giây. Ví dụ như vậy và sau đó chúng ta sẽ tải ảnh lên bằng cách là bạn bấm vào chữ thay đổi còn nếu như của bạn chưa có thì nó sẽ có chữ là tải lên ở đây mình đã có rồi thì có thể bấm là thay đổi này rồi bạn chọn đến cái phần bức ảnh mà bạn vừa lưu về đấy hoặc là bạn có thể tự thiết kế nhé đây chọn đến cái phần bức ảnh mà chúng ta vừa lưu về đây nó có chữ đăng ký đây bạn sẽ bấm vào đây ok và kéo cái phần khung này bấm xong rồi lúc này nó sẽ hiện ra cái chữ đăng ký ở dưới góc màn hình đây rồi sau đó các bạn bấm vào xuất bản như vậy là đã xong và từ bây giờ các bạn sẽ chứng kiến được cái điều kỳ diệu xảy ra những cái chi tiết nhỏ nhưng mà lại là những cái chi tiết mà rất nhiều người bỏ qua và chính cái yếu tố nhỏ này nó quyết định đến sự thành công của các bạn xin chúc các bạn thao tác thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được học những video mới nhất kiến thức mới nhất về kinh doanh online kiếm tiền online cách làm thế nào để xây dựng ra những cái nguồn thu nhập thụ động lớn lên đến vài trăm triệu mỗi tháng ở trên youtube thì hãy đăng ký kênh và kéo xuống phần mô tả nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo